về giá thành xe hiện tại Volkswagen Sài Gòn đang có giá ưu đãi đặc biệt cho chiếc Tiguan Allspace với 12% giá trị của chiếc xe và ưu điểm xe Lộc sẽ giới thiệu cho quý khách hàng ngay sau đây và đâu khiến mọi người nên mua chiếc xe Tiguan Allspace vào thời điểm này vì đây là một chiếc SUV nhập khẩu nguyên chiếc gầm cao 7 chỗ một trong những chiếc xe đang có doanh số hàng đầu thế giới với giá chỉ hơn 1,5 tỷ vào thời điểm này đối với kinh nghiệm của Lộc thì lúc này là thời điểm tốt nhất để quý khách hàng có thể sở hữu chiếc xe Tiguan Allspace, một thương hiệu của hãng xe Volkswagen. Tiguan Allspace thì ờ, sở hữu khối động cơ là 2.0 turbo với 180 mã lực, mô men xoắn 320 Newton và độ tiết kiệm nhiên liệu nó nằm ở đường trường khoảng là 6,7 lít trên 100 km ở đường trường và 7 lít 3 lít 7,3 lít ở đường hỗn hợp. Điều đáng chú ý ở đây chính là mức tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe SUV 7 chỗ chỉ với 6,3 lít đến 6,7 lít trên 100 km ở đường trường. Thiết kế khung gầm liền khối theo công nghệ Đức cho cảm giác an toàn, đầm chắc khi vận hành. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian uyển chuyển ở mọi cung đường. Hình dáng theo xu hướng hiện đại phù hợp cho mọi lứa tuổi. Hệ thống đèn led chiếu sáng, đèn led chạy ban ngày với ánh sáng trắng Đèn chiếu sáng có tính năng mở rộng góc chiếu khi đánh lái. Cụm đèn hậu full LED hình chữ L quay xuống chứa bên trong hệ thống đèn thắng, đèn lùi xe, đèn sương mù sau tạo nên điểm nhấn riêng biệt cho phần đuôi xe T1. Hệ thống đèn Coming Home và Living Home khá đặc biệt trên dòng xe T1. Dùng chìa khóa để nâng hạ kính từ xa hoặc giữ che nút cảm biến trên tay nắm cửa để đóng kính. Cảm biến đóng mở cửa nằm ở tay nắm cửa. Gương gập điện hướng lên song song theo cột chữ A khác lạ, gọn đẹp và tinh tế. Mâm xe 19, mỗi bánh xe có một ốc chống trộm. Thắng đĩa trên 4 bánh xe và có hệ thống tái tạo năng lượng. Vỏ xe có lớp keo tự vá. Khoảng sáng gầm xe là 203mm, phù hợp cho một chiếc SUV. Với tính năng đã mở cốt dễ dàng, tính năng chờ đóng cốp tính năng chờ đóng cốp ghế người lái sẽ tự lùi khi tắt máy mở cửa và tiến lên phía trước khi khởi động Driver 6 Nhớ ba vị trí ghế và di chuyển ghế khi tắt hoặc khởi động máy mở cửa xe Và đây là không gian của xe t với hai hàng ghế đầu thiết kế ghế ở phía trước hai ghế phía trước khá là ôm lưng hai bên không gian hàng ghế số 2 khá rộng rãi và có thể di chuyển Phía sau thì thoải mái có thể ngả lưng ở góc 45 độ và di chuyển lên trên hoặc xuống dưới để chia sẻ lợi ích cho hai người ngồi phía sau thiết kế hai hàng ghế phía sau vừa đủ cho một người cao 1m65 như Lộc đây 1m65 và vừa chạm đầu phía phần đầu gối thì thông thoáng hơn mình vẫn còn dư được khoảng 10 phân và một điểm cảm thấy đỡ ngợp nhất đó là cách thiết kế ô kính nhỏ cho hai người ngồi phía sau chỗ gác tay thì được thiết kế một cái hộc có thể để chai nước hoặc ly nước hay ờ, một vật dụng nào đó đây cũng là cách thiết kế để tạo sự lợi ích cho hai người ngồi phía sau hàng ghế số 3 có thể gập tạo thành mặt phẳng hàng ghế số 2 cũng có thể gập lại gương tự chúi xuống khi vô số lùi Màn hình kết nối Apple Car như Việt Map dẫn đường, điện thoại rảnh tay hay âm thanh giải trí và nhiều những tính năng khác. Điều hòa ba vùng độc lập cùng với hệ thống dàn lạnh phía sau thì độc lập và điều chỉnh ở đây có cổng USB cổng sạc 12V có tính năng sưởi và mùa lạnh có tính năng sinh để đồng bộ nhiệt độ cùng với vị trí người lái. Hệ thống làm sạch không khí bên trong cùng với tính năng Rest giữ nhiệt độ trong xe khi xe tắt máy. Điều chỉnh áp suất lốp theo tải trọng comfort Default, Full Lock và thể hiện áp suất lốp trên từng bánh xe. Dẫn động 4 bánh toàn thời gian Promotion với 4 chế độ lái đường tuyết đường trường trong chế độ đường trường chúng ta sẽ có được chọn Eco, Normal, Sport và Custom đường Off-Road và cuối cùng là Off-Road Custom trong Opus Custom chúng ta cũng sẽ được chọn cách lái, thí dụ như vô lăng và nhiều những tính năng dưới này để chúng ta chọn. Tính năng Auto Hold, chống trôi xe, hỗ trợ khởi hành xe ngang dốc. Tính năng Auto Start Up Engine, ngắt động cơ khi tạm dừng. Nút cảm biến trước sau học để cốc nước được hai cốc nước bệ từ tay linh động di chuyển lên xuống ra vô và có hộc chứa đồ đây là dòng xe gia đình vì vậy có rất nhiều hộc chứa đồ một hai 3 4 5 6 7 8 Và đây là số 9 Một cái học đặc biệt ở đây Bàn làm việc Và vị trí để cốc nước Hệ thống đèn nội thất bên trong xe vào ban đêm với ánh sáng trắng rất dịu cho tất cả các nút bấm Và quý khách hàng muốn có giá tốt nhất, sự tư vấn nhiệt tình nhất, chân thành nhất Hãy gọi cho Thanh Lộc Bất kể khách hàng ở tỉnh nào trên đất nước này Lộc đều phục vụ Lộc sẽ giao xe tận nơi, tận nhà